xin dung chết dịp yết trang hiệt lan miền cố miền tàu cầu nhi hòa ô chiếu hạ yê đào khảo mây thố bùn yê yệt liu máy chủ nháy với dù mê mai công phim nhê thố diệu yê thỉnh yê thố bún nôm oáng và diệu yê thô mây chú yê đào khảo như lập yê chú yê quân hải nhê tòng chiều yê quê chú mây chú yê nhê lập yê chú quân nhê tòng tiêu yê ô yê nhê thìn hùng à thô chiều yê biểu đút ọ miền nhê bùa đía biểu đút hiếu chuốt tổ hải nhì miền. Ô chiếu à, mây giờ ia mai làm thắm nhì tổng. Chiếu à, yêm ia lún thảo y chẳng ia khẩu mây thắng. Yêm ia xuất sấy thảo y chẳng ia bằng mây. Xe tổng mây bún ia xuất ma nhì cả dìa. Ia chẳng chẳng chênh mây miền chăm nhé bùa hồng hải yê ấm bà mời sầu yê khảo uốn nhé tóng yê chàng hoi lùng yê nhé dùi chênh mây yà chun mây nhé giang làng yê cố nhé chàng hồ thố mái tùng quảng yê xin chẳng nhé chạ dình mái tùng lời coi yê Dư nhai vịnh vang lộ cháu con yê. Tông chúa chén ỏi cho yê nhì mảng hua tầy. Lùm rồi thằng làng. Nhìn bua con. thìn hôn quảng nhìn mẹ. Chùn chén cho nhìn mạ. Quầy chủ mấy mà hải tàu diều nhìn nạ. Ồ, thìn hôn à. Mái tụng lời cô yê ô yê nhê thìn hùng à xếp xếp nhê tài thỉnh yê thố bún yê nhê vịn vang chủ nháy chủ bài dình thố bún lọ cháu hỏi yê vớ tấy bài hiền tía nháy bà yê nò, ói chăn chăn khảo mời mà làm thắm tóng và dạ ói cha chênh mời thắm chén pháo như nhé dùi ỏi con mày dấu nhé khu xỉ. Ỏi chẳng hỏi con thảo mày nhé diệu ên. Mấy cuốn yà, hiếu mấy thầu, nái tẩy cháu nhé xấu màu. Xíu thiên hô à. như ỏi tàu mày dấu hén hải nhé xỉ tài con. như ỏi chênh mày dấu họp nhé cháu. Khủng mày cằn nhìn hăng. Ô thiên hô à ye yem hằng chế lún thảo y chẳng mê giàu ye ye chó chun mê châu bộ hong ye xì ô thiên hùng à ye thảo hằng chế cổ bà bia bè ye chẳng hồ thố mái tung quảng ye số ye cho mê châu hến hải ye xì búa hố tỏi ya dạ chôn mây nhé chá bùa gà ha xuất xế nhé miền. Ô thìn hùng à, mây dấu họp nhé cháu bẻng lùng thăng. Ô thìn hùng à, xe mây dấu lô hải nhé xỉ. Hải tàu hải tháng mấy. Mây bún yê chủ tùm khấu nản. Mpà hỏi bún yê ảnh phính chia tài mới ở yếm đau đô hải nhẹ tòng anh cho yê chuốt mới oi thai yê châu cầu lô trình đảng ya dạ anh on dùn yê nhẹ nhau ô yê nhẹ thìn hùng à yê ya dạ oi lồng tàn bà chênh mây oi chênh mây về trụ mây diệp chúa nhẹ Israel miền nhẹ trình dành chiếu à Yê ói lủng, Chiệp tiêu phín Nhê tàn bà Chênh mây Yê bảo dung chênh mây Nhê chàng hồ Yê nhê dùi mấy ói Dân dầu nhê hiểu Yê dạ nhê hiểu Yà ói dân dầu nhê hiểu Quầy chủ mây Chùa yê Yê nhê biệt Chàng hoi ói con Mây dấu họp nhê cháo thành miền 为主爱罗教会业务的主人主摆名。